Hello, xin chào tất cả mọi người Xin chào Hôm nay chúng ta lại lên nương nấu ăn mọi người ạ ờ, Ở những tập trước em cho là cho chúng ta ăn những món rất là ngon rồi Hôm nay không biết em cho cho chúng ta ăn cái gì đây Ta ăn cua, bê, cà, à. lá mì Ồ, món này nguy hiểm quá mọi người ạ à. <laughs> Mình đi đây mình không biết món những món mình chưa từng ăn bao giờ hết Ăn thôi, đâu có nói được cái gì đâu <laughs> Ê, sao mày bầu cười ta đấy Ôi, cái gì mà bầu luôn Trái nữa Trời, ăn một cái thử Không, lực ăn, lực ăn, lực đang thử thách mà Trái nữa cay quá không cay đâu ớt này lực nó đâu cay đâu ừ. con vịt kia ok nó đi ăn hết đi ừ. nữa đi thơm nó chết nữa đi thử thách luôn mấy trái rồi nhỉ năm rồi năm năm trái ăn luôn ăn cho nó có sức khỏe nha mọi người mời rồi nha mọi người ạ à. vô vô vô làm trái nữa ôi thêm một cái thử thách ô chúng ta sẽ nấu cơm ở đây đây là tròi của những ờ, người ờ, địa phương à, địa phương ở đây chúng ta sẽ tới đây và hái cà mọi người đi kiếm cà ở đây à hôm nay sẽ có một bữa ăn rất là ngon trên đây đây em Minh đang chạy củi để để cho, sẽ chúng ta nấu cơm mọi người em Minh của anh giỏi lắm nha sau này anh có thiệt nhiều tiền là anh à, mua rượu cho em Nguyên uống thiệt là nhiều nhá chúng ta lên đây và kiếm những à, món trên đây để ăn mọi người á ờ, à, mấy người bạn à, của chúng ta nói cho đây có cà mọi người à. nay ta sẽ ăn cà mà không biết là chế biến món gì đây vì lần nào đi mình cũng uh, cho ăn cho gì ăn đó mọi người ạ rất là nguy hiểm luôn <laughs> nhưng mà rất là ngon và cứ sau mỗi chuyến đi đó về nhà uh, lại nghĩ lại rất là thèm rồi ạ à, ở đây rất là mát mẻ luôn lúc mới cắt cái đầu à xấu thế ai cắt cho đây? ô ô cắt cái đầu và hai bên kìa còn tóc không kìa ô <laughs> đâu tới gần đây coi thử cái cho nó ừ sợ ừ em coi mình cắt ờ, ờ, em coi này cắt mình này quay vòng vòng coi thử coi đây mưa vân đây à lương chúng ta đây mọi người có lửa rồi bây giờ không biết làm thế nào đây này <laughs> bây giờ chúng ta sẽ đi tìm cá mọi người đã đắng á và hai những thứ ờ, chúng ta sẽ nấu cơm ngày hôm nay ở bên kia hả lức lắc vui dân như bà nào <laughs> anh là cô gái ê đê <laughs> Lúc hôm nay mặc quần lành rồi à? Không rách nè <laughs> Đây Đây trời ơi, trời ơi, kêu kêu ơi chuồn ơi ôi trời ôi trời ôi trời ôi con đồ chín kìa con đồ chín kìa các bạn ơi ôi bên kia đây đây một trái đây một trái cố gắng lên Đấy, bao vào cối ui rồi đây dập hết rồi ui da ui trái chín vàng ngon chưa ô đây là một cái mọi người ô đồ chín vàng ngon chưa Đấy, bên kia à, em Phước đang à, <laughs> tìm cá đắng à, cá, cá đắng hả ờ, à, cá xanh cá xanh ờ à. cái này có đắng không? Không Nó ờ, trà xanh nhông theo kinh đây Ờ à. Trà xanh này Ở ờ, Lức đưa mình gùi cho Lức ừ. Đưa mình cùi cho Lức há đi hồi này à, hồi này cái ừ. cái ớt của lúc ăn nó không có cay mấy ừ, mà ớt này ăn ờ, là ớt. chắc 10 cái là chắc <laughs> thử đi chạy lại é <laughs> luôn thử đi thử đi <laughs> tôi dành được thay nữa Ô. Ô. Wow. Người ta chưa ra về nó ăn thôi. Bây giờ cũng chưa rồi. Thôi nãy. Phải chết bộ phải chết đó. Cái này mình dơ lớp rồi. chưa ha yêu ừ, thế em thôi được thôi u tay chưa bươn ta cái này ta phớt lá bột cạp cái này dùng để nấu canh mà chưa ăn chưa từng ăn cái lá này lần nào hết ngon không em chơi ngon. rồi ngon chưa ăn lần nào luôn à, anh chưa cái này ngon lắm anh ạ à. Em xe chỉ biêm cho anh ăn nhé Rồi ok Thái được cà Thái được cả rau ờ, lá bột cạp Về chế biến ăn nha mọi người nha Thế nào đi uh, kiếm cua kiếm cá mọi người cái bông màu tím đẹp nha sẽ làm cạnh với mọi người Có <laughs> cua mình cơm cái này Mình nấu lâu Nấu cơm rồi Giờ là xào lá mì Đây cái này để nấu canh Bữa anh thích em thấy anh gây gây bữa anh Bảo lô là mình Gây đẹp trai hơn à Mình có mùng mập cho con mập rồi Anh đâu có mập đâu Sao nói mập Các bạn đây nha Đây mọi người Đây đây nhìn đồng mặt nha đồng <laughs> mặt uh, nhỏ xíu luôn mà do <laughs> nhờ cá chê <laughs> này mập cái gì ồ cũng mà xì ăn nhiều quá cũng ngày càng mập gì mà ăn lá mì đâu có ăn đâu có mập rồi đúng không không mập đâu ồ thế sợ cái gì Gừng... ăn lá mì thôi đừng có ăn mỡ nhiều ờ anh đâu có ăn mỡ đâu em này em cũng em cũng không có nhẹ đâu em nhìn em cũng ừ. tròn lắm đấy <laughs> giống như là <laughs> cái gì nhỉ lúc cũng lùng mà cũng tròn lắm đấy không có không phải ốm đâu ờ. mặt giống như con tre như thế này con tre đâu phải đâu phải là do mình mập mà mình thế cho cái mắt mình nó nhỏ mà cho đâu phải do mình mập <laughs> ngày xưa mẹ anh ra chắc có mắt anh nhỏ chiêu vậy ngày xưa nó có mắc đâu thằng này bậy lắm nói chuyện bậy lắm Ồ. Ừ, đủ đúng rồi. Cắt cắt cắt, cắt cho đủ của mình ra ăn này. Ha nè. Cầm gỡ hạ. Ồ, các bạn cứ làm đi nha, để mình ăn đồ đủ nha. Ăn ít thôi nha, sợ là mập từ lư. <laughs> đủ mà cũng mập à. Đây là đây là mập luôn ấy. Ồ, béo. Đây, đây nó có rất là nhiều vitamin. Em vitamin H A, HA e, BC carken mình ô chủ nhà về rồi ô cô con nhông ô chào cô nha cô bảy gì á bảy nhông bảy con nhông đất á ờ, thì mọi người nha đây là cái bảy con ờ, con nhông đất là mọi người đây là con nhông này đây là cái bảy nó này để mình chỉ cho mọi người cắt bảy nó nha bẫy lại cái phần này giống như là cung tên nè mọi người đây sẽ là cái chốt nó này cái phần này này cái chốt lại nè mọi người sau đó mình luồn luồn cái dây này vào đây này mọi người thành giống như một cái thòng lọng này đây này các bạn giống như một cái thòng lọng khi mà con dông nó nó chui nó từ đặt ở trước cái miệng hang con dông này khi mà con dông nó chui lên từ cái miệng hang nó sẽ đụng xuống cái cái cái, cái chốt này nó sẽ bật lên và cái thòng lọng thì sẽ siết cổ con, con dông lại mọi người có vợ đâu Ô bố nói với anh cưới vợ mà Cho anh chị em mời là anh chị nhớ đi mà Nó bó rồi Ô <laughs> Nhớ Thì là về là quay lại hả? Quay lại Là cưới không? Có mời anh không? Mời chứ Ô Ờ cá chim mình mà Ô bạn lúc, bạn lúc nào có rượu thôi Giờ cao thằng luôn ghét rồi cái thằng lướt này Từ này luôn nhè thôi mình cùng Chúc dạng chơi trước khi ăn cơm mình phải cùng dạng trước <laughs> ôi em không biết là điều thì thôi chứ không Ồ, nước nướng bắp à? Đây, món hải sản nước bắp ờ, ờ, Gia Lai của mình <laughs> Hải sản, à? đặc sản à? <laughs> Hải sản Ôi, dọn ra nào, bê cơm ra thế nào dạ. tạm tạm Ở đây sẽ cầm học tôi À. mình xong giống như lúc ngày xưa nha mình <laughs> mời mọi người à, cùng à, dùng cơm với anh em một mình nha để mình ăn cái cà ăn cái cà thử mọi người nha cà này đây là cái cà này là cà xanh thái làm chung với lá mì để xem thử em phước nấu như thế nào mọi người nha sáng giờ chưa ăn gì hết á giờ ăn đấy ăn nào bạn đói không bạn đói chưa ui rồi cảm ơn nha đói, ăn đi đói ăn đi đói ăn đi ngon ngon bạn ừ. ngon lắm ừ, trà ừ, đắng đắng nhẹ nhẹ vừa vừa ừ. không có không có đắng lắm mới ngon ừ, trà đắng vừa không có đắng lắm không có như cà đắng ừ, rất là ngon luôn mình, coi uh, múc cơm nhiều quá này bạn xem đây <laughs> tôi không đâu, cũng biết nữa <laughs> lá mì cho mình không có giả bằng ờ, bằng chày mình giả bằng ờ, mình mình bò bằng tay nó không có được nát mấy nếu mà giả nát ra thì nó vẫn ngon hơn các bạn mà cà thì ăn rất tuyệt và mọi người nhé mời mọi người uống uhm. mời mọi người nha à. mời con cơm nhá ừ. nó có thịt vạc mặt bằng ăn ở bên bò cô quen ăn bằng ờ, cái thìa quen ăn bóc tay thôi à cô là quen ăn bóc bằng tay thôi dạ, không à. có rương mà <laughs> nhà cô đây luôn hay là ở ờ, nhà cô luôn à có một mình đây hả con có chồng có chồng luôn. À, lên núi tìm măng rồi không có à. con à có chồng không có con chồng mày lên núi tìm măng rồi à con covid 19 <laughs> ăn đấy mọi người ăn cơm đi ờ, à, lá xoe à chưa ăn bao giờ hết ăn thử nha mọi người ô mình sẽ ăn à, không có chiên mà <coughs> ăn mà cái này trời ơi nó cũng vẫn giống với lại mùi uh, rau không còn mùi Mì, đông ngót. Nhưng mà cái mình Các bạn đoàn. Nhưng mà nó pha một ít vị đắng này các bạn. Vị nó lạ lắm. Nó giống rau ngót mà pha ít thêm vị đắng vào nữa. Ừ. Vị rất là lạ luôn. Ông được. Ăn ngon ra hết mồ hôi luôn. Đợi <laughs> sang này. trên nương rất là ngon mọi người ạ mong là mọi người sẽ có một chuyến đi vui vẻ và biết được thêm nhiều điều thêm được những à, món ăn <laughs> à, dân dã dạ ở đây bye bye hẹn gặp lại mọi người ở những à, video khám phá tiếp theo nha chào tạm biệt mọi người